còn bên nay á, do cái lực à, vô tham sân si chúng ta tu là chúng ta trở thành một cái người không tham sân si một cái người mà tu tập có tứ thần túc rồi đó khi họ vào niết bàn tứ thần túc họ có mất không tác giả trưởng lão thích thông lạc này mới luyện đủ cái năng lực chứ con người mà còn xuất tinh là không bao giờ luyện năng lực nào không có năng lực nào coi bởi vì cơ thể của chúng ta là một cái bộ máy cái bộ máy rèn luyện cái, cái lực của nó ra à, cho nên vì vậy mà có người mà hỏi thầy đó một cái người mà tu tập có tứ thần túc rồi đó khi họ vào những bàn tứ thần túc họ có mất không mà tứ thần túc nó do cái ý thức của họ do cái sự tập luyện của pháp như lý tác ý mà nó có tứ thần túc vậy thì cái thân chúng ta hoại diệt rồi tứ thần túc nó phải theo chứ nó mất chứ không không mất tứ thần túc không mất mới rồi nó ở trong cái cái cái trạng thái bất động tâm trạng của nó nó có tứ thần túc của nó nó không muốn ra chứ nó ra nó cũng dễ dàng bởi vì nó tính thường túc dụng ý túc mà cho nên một cái người chết đi mấy con thấy cái nghiệp nhân quả họ có mất không nó không mất mà cái nghiệp giải thoát của chúng ta là do tính thường túc chứ gì nữa không tâm vô lậu cái lực vô lậu cho nên có người nói hỏi từ cái chỗ cái thân của chúng ta làm ra cái cái cái điều đó mà tại sao cái thân chúng ta mất rồi mà cái điều đó còn thì thử hỏi cái thân của chúng ta là làm cái việc ác này kia nó tạo ra cái nghiệp cái thói quen cái thói quen gọi là nghiệp cái thói quen của ác pháp nó thành cái nghiệp vậy thì cái nghiệp chúng như bây giờ thầy làm cái chuyện giết hại chúng sanh thì cái nghiệp mà thọ cái cơn đau cái bệnh đau là cho thống khổ mà cái nghiệp mà để làm thân chúng sanh nó cũng đâu có thoát khỏi chứ đâu phải thầy giết rồi bây giờ thầy chết thì nó mất luôn nó mất luôn thì cái nghiệp nó đâu có nó đâu có sanh sanh làm chúng sanh nó đâu có sanh làm con người nữa có phải không mấy con thấy cái nghiệp lực nó còn do hàng ngày mình quân cái đó nó thành cái tham ô của chúng ta cái dục của chúng ta phải không mà cái tham sân si nó thành cái nghiệp chứ cái tham sân si khi thân nó chết là cái thân này nó mất cái tham sân si này rồi nhưng cái nghiệp do cái tham sân si mà tạo ra cái nghiệp đó mà tạo ra cái nghiệp đó thì nó cộng với cái từ trường của nó nó mới tụng nó tương ưng nó tái sanh nó tái sanh thì cái nghiệp đó là do cái tham sân si cho nên nó sanh ra nó tham si nữa chứ không phải tự cái tham si của thân này mang qua mà do cái nghiệp cái nghiệp nó tạo coi cái cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái nghiệp lực cái tham si của cái thân này nó tạo ra thành cái nghiệp lực cái nghiệp lực nó tiếp tục nó đi tái sanh chứ nó không có linh hồn không, bởi vì cái nghiệp đó nó do cái tham si mà nó thành cái nghiệp cho nên cái nghiệp đó nó tương ưng với cái tham si của kẻ khác nó mới làm khôn còn bây giờ chúng ta lại tạo thành một cái nghiệp không tham si tức là cái nghiệp vô lậu mà cái nghiệp vô lậu nó thành cái lực thì thầy nói cái nghiệp cái nghiệp mà tham sân si nó cũng thành cái lực cái lực của tham cái lực của si cái lực của tham đó, nó thấy mấy con này bây giờ thầy nói ở đây chúng ta ừ, chúng ta là toàn là nam thì mấy con thấy cái cái lực của của của những người khác phái á nó làm cho chúng ta sinh cái cái sắc dục rất là mạnh chừng đó chúng ta có quán bất tịnh đi nữa nó thấy không bất tịnh đâu nó mạnh lắm chứ nó không phải thường đó là cái lực nghiệp mà nó đâu có phải thường còn bây giờ tại sao cái cái cái cái, cái lực của sanh của nó mấy con thấy rất mạnh người ta vừa nói cái chuyện tức đối mình không làm chuyện đó mà họ nói hoặc họ nói cái chữ mắng mình thì mình tức giận liền vậy thì mấy con thấy cái đó là cái lực của nghiệp nó có cái lực chứ đâu phải là không lực không lực sao nó nhanh quá vậy con hiểu chưa đó cho nên bây giờ mình luyện được cái tứ thần túc có nghĩa là cái lực vô tham sân si cái lực vô lậu cho nên cái thân này mất nhưng cái lực còn cho nên cái thân này mất nhưng nghiệp lực của nhân quả còn các con hiểu chưa cho nên vừa rồi á tại vì thầy tự quan ở bên mỹ á, thầy viết một bức thơ ở trên mạng thầy gửi qua hỏi thầy theo con nghĩ á, thì có người hỏi con á, ờ, do cái ý thức của chúng ta là cái vật chất rồi bây giờ nó rèn luyện ra cái lực um, tứ thành tốt, thì nó do cái chỗ này nó sinh ra khi nó còn á, thì nó còn cái lực mà khi nó chết rồi thì nó không còn lực như chúng ta còn một cái cánh tay cơ bắp của chúng ta thì chúng ta đánh thì nó có cái lực làm cho người khác đau mà khi cái tay chúng ta chết rồi á thì cái cơ này nó đã hoại diệt rồi thì nó còn cái lực mà đánh người ta được không nó cũng nó đem một cái ví dụ nó hỏi như vậy thầy mới trả lời cho thấy rằng <coughs> cái lực <coughs> của tham sân si á để chứng tỏ rằng cái lực của của tứ thần túc nó cái lực của tinh thần của tinh thần chứ không phải lực của vật chất nhưng mà từ cái vật chất cái cái cái hữu từ các cái pháp mà nó hữu hình đó từ đó nó rèn luyện ra cái lực tinh thần sao hiểu chưa cho nên cái lực tinh thần nó không bị mất còn cái lực mà của cơ bắp của chúng ta đó nó rèn luyện có đến cái mức cứu người ta một cái cho người ta bể cái đầu người ta chết thôi chứ nó không đi tới cao hơn bởi vì nó không thể nó không thể dùng cái lực của nó mà nó đập cái cái sức lực của một cái cung căng hoặc là một cái trái, một cái hành tinh khác nó đập một cái cho rơi được còn bây giờ nó đập cái đầu của chúng ta thì nó bể đó nhưng mà nó đập bể cái cái hành tinh đó, thì nó không có đập được có mấy ông võ công nào mà đập bể hành tinh nào không mà nó rèn luyện cánh tay của nó nó chọt mình một cái vậy lũng liền thứ khác có ai không cái lực của cơ nó cứng vậy nhưng mà nó đối xử cái lực đó của cơ nó đối xử nó chưa rèn luyện cái lực của cơ nó đến cái mức độ mà nó đặt được cái cái hành tinh ở trên không gian còn cái lực của tứ thần tốt mấy con biết cái không gian như vậy nó nhìn suốt nó không có bị cản trở có phải cái lực không có đây không còn cái ông này dùng cái lực có đặt được cái cái cái cái cái cái, cái sao mai cho nó rớt xuống đây phải xem coi không đâu có đặt cái cây kia mà ừ, giỏi lắm là nó gãi đó là phước chứ không cái tay cũng gãy luôn chứ đừng hết đó thì mấy con thấy cái cơ của mấy con luyện nó đến cái mức độ đó thôi nhưng mà cái đầu óc của chúng ta nó luyện đến cái lực nội lực của nó cái lực tinh thần của nó đến cái mức độ tướng thần túc mà đức phật gọi là tướng thần túc cho nên khi mà nó luyện rồi nó trở thành một cái nghiệp lực của vô của vô lậu còn bên kia chúng ta thấy hàng ngày chúng ta do chúng ta tự động của nó chạy theo cái lòng dục của nó mà nó luyện ra cái nghiệp lực của nó nó thành ra một cái khối lực của nó cũng rất mạnh mà chúng ta chết rồi thì nó không nó nó nó, nó, nó không mất nó nếu mà nó mất thì nó đâu còn cái sanh luân hồi chúng ta cứ nghĩ tưởng là trong thân chúng ta có linh hồn còn cái nghiệp đó nó đi đâu rồi cái linh hồn nó mang cái nghiệp nó qua bên kia nó đầu thai sao cái đó là sai không đúng cái thuyết đó nó sai rồi à, cho nên vì vậy á mình đã thấy rõ bên nay do cái nghiệp lực của tham sân si còn bên nay á, do cái lực à, vô tham sân si chúng ta tu là chúng ta trở thành một cái người không tham sân si mà không có đủ cái lực thì tham sân si vẫn còn vẫn còn cho nên chúng ta phải trải ở trên tứ niệm xứ cho đến khi mà chúng ta luyện được thất giác chi bởi vì trên tứ niệm xứ mà cái dài thời gian dài thì từ cái giác chi này nó hiện ra nó hiện ra đủ bảy cái năng lực giác chi bảy năng lực giác chi thì chúng ta có đủ tứ thần túc cho nên ở trên trạng thái tứ niệm xứ này chúng ta mới dùng cái ý thức của chúng ta mình luyện tứ thần túc cho nó nhanh còn mấy con phải kéo dài 7 ngày 7 tháng 7 năm thì nó mới đủ cái tứ thần túc của nó thì phải lâu theo hiểu chưa nó cũng ở trong cái trạng thái bất động tâm của mấy con bây giờ mấy con có rồi đó nhưng mà nó có chưa tứ tứ thần túc được là tại vì cái lực của nó nó phải có cái thời gian dài nó mới đủ lực sao con hiểu rõ ràng mà thầy dạy cái pháp của phật cái đường đi nó rõ thật rõ nó như cái bản đồ mà cái đường đây về thành phố sao thì đi như vậy là nó không bao giờ phải cách thức của thầy dạy Phật pháp nó rõ lắm đấy rồi chỉ có mấy con tu cũng được thôi chứ còn thiệt ra thì nó rõ ràng lắm đi tới cái pháp nào cái chặng đường đó nó rèn luyện cái gì cái gì nó cụ thể cho đến khi mấy con làm chủ được sự sống chết mấy con thôi mà nói về mà thành thân thì thôi cái chuyện đó không có cần nói mà cái chuyện mà chúng ta cần ở đây là cái mục đích của đạo Phật ra đời là đem lại cái sự bình an cho con người mà không còn sợ hãi trước cái gì hết mọi việc gì chúng ta cũng biết hết chúng ta thấu suốt hết về tương lai thì chúng ta rõ ràng ngồi đây mà vũ trụ chỗ nào chúng ta cũng biết mà chúng ta không làm cái việc đó cho nên vừa rồi á thì trong cái cuộc đại hội Phật giáo người ta nói như thế này người ta đưa ra rằng cái cái khoa học với Phật giáo nó không xung đột chứ không phải Phật giáo là khoa học họ nói như vậy đó cái lý luận của người ta nói vậy thì nghe ra nó đúng chứ sao bởi vì phật giáo nó thật sự ra những cái phương pháp những cái thức tu học của nó rất khoa học nhưng mà các nhà khoa học thì họ bảo rằng các cái cái cái, cái phật giáo khác thì người ta cho rằng phật giáo nó không phải là khoa học mà nó không xung đột với khoa học nó hợp với khoa học nó lý luận nó logic nó cụ thể nhưng mà nó không phải khoa học thì ý của họ đúng nhưng mà thật sự đạo phật là cái người mà chỉ đạo cho khoa học chứ không phải xung đột không phải là không khoa học tại sao ly nước đầu tiên mà đức phật chứng đạo rồi đức phật nhìn trong ly nước này là bảo rằng ly nước này có vô lượng trôn thì bây giờ khoa học mới khám ra ờ trong nước nó có như vậy vậy khoa học đi sau đức phật vậy thì các nhà khoa học muốn làm một cái gì muốn phát minh một cái gì thì đến tìm một cái người tu chứng hỏi họ hướng dẫn cho bây giờ ông làm cái đó là lợi ích gì cho chúng sanh này lợi ích gì của con người nè ông đang nghiên cứu về cái vật lý những cái phương pháp đó để làm lợi ích cho con người hay làm hại cho con người nè hỏi nhà khoa học nhà khoa học chỉ ông bây giờ ông phải kết hợp vật gì vật gì nè ông sẽ làm thành một cái ra cái vật đó họ không hiểu bởi vì cái người tu sĩ mà chứng đạo họ là cái nhà khoa học thật sự họ biết kết hợp các cái duyên lại để tạo thành một cái gì lợi ích cho chúng sanh vì vật chất bây giờ muốn làm một cái máy gì họ bảo ông là phải làm như vậy viết công thức như vậy vậy vậy đó thì ông đưa vô cái lò mà sản xuất ra vậy nó thành ra cái máy đó chứ đâu có cần thật sự ra thầy nói một đức phật là một nhà khoa học là một nhà dạy khoa học tại vì mấy ông không hỏi đức phật con mắt của đức phật đã nhìn suốt như vậy rồi thấy một cái ly nước nó vô trùng như vậy rồi vô lượng trùng như vậy rồi thì thử hỏi bây giờ ở trong không gian này cái chất gì trong không khí này chất gì trong nước này chất gì cái gì hỏi đức phật đức phật thì chỉ mấy không lấy cái chất đó hợp với đó nó sẽ thành ra cái gì <coughs> nhà khoa học hỏi người ta ta chỉ còn mấy ông nghiên cứu rốt cuộc rồi cả năm trời tốn hao bao nhiêu sạch lách nè nó không đúng cái gì hết à thì phải bỏ nghiên cứu lại nghiên cứu cho đến khi mà nó thành ra ở à, cái bây giờ xác minh ra cái này được rồi nó lợi ích rồi thì rõ ràng là cái nhà khoa học nó mò mò bằng cái tưởng của mình còn đức phật dùng bằng cái trí tuệ qua nó không phải ý thức nữa mình nhìn xuống không gian mà lấy cái vật đó thì đó là nhà khoa học cho nên trong cái cuộc họp mà phật giáo thế giới hôm nay họ nói như vậy thật sự là họ chưa có biết cái gì về phật giáo hết mà tiếc vậy trong khi đó, đó thầy thì anh ngữ quá dở có một người nào anh ngữ giỏi ừ, trả lời giùm thầy cái này đi cho họ biết chứ đừng có nói là phật là không xung đột không xung đột với khoa học mà thôi <clears throat> bởi vì họ thật sự ra họ không có hiểu bây giờ trên thế gian này có một mình thầy hiểu như vậy thôi có bao nhiêu người học Phật giáo họ hiểu như vậy thì rất khó cho thầy cho cỡ mà mấy con tu chứng đi tụi tôi thấy biết này nè mấy ông muốn hỏi mà các nhà khoa học về đây hỏi tôi thấy không đó là cái công việc như vậy đó mấy con thôi bây giờ đến giờ rồi để mấy con ăn cơm chứ mấy con nghe thầy nói riết lên tới chừng 12 giờ chưa ăn cô biết bao nhiêu việc mà nói thấy không nhắc khéo nhiều lắm nó rất là nhiều nhưng mà cái mục đích là ráng tu mà thôi mấy con đến đây thì ngưng lại mấy con để rồi chúng ta chuẩn bị dạng con 10 giờ hơn 10 giờ rồi có phải không ừ. Ừ. thôi thầy gì chào mấy con chú con trời ơi thầy